Hello mọi người. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với buổi Zoom trực thực chiến tiếp theo của em. Đấy và hôm nay là thứ năm thì chúng ta sẽ đón nhận một cái tin uh, cũng khá là mạnh ở trong tuần này, đó là tin về uh, trợ cấp thất nghiệp. Đấy, trợ cấp thất nghiệp thì chúng ta cùng xem qua một chút về những cái cặp tiền à, liên quan đến USD và cái xu hướng hiện tại như thế nào Thế thì USD thì mọi người có thể nhìn thấy rõ một điều đó là hiện tại à, cặp tiền này đang có một cái xu hướng đó là bẻ chen tăng rồi bẻ à quên bẻ chen giảm rồi đấy khi mà cái kênh giá giảm đã bị bẻ gãy và đang có xu hướng về quay lại ép lại cái vùng quanh giá kênh giá giảm này và cái vùng mà cái vùng đỉnh trước của cặp tiền đó là vùng 102 8 đấy quay lại là có xu hướng đi lên đấy và em nhận định cặp tiền này có thể về lại về lại quanh khu vực 100 sẽ là về lại quanh khu vực 102.8 đấy và cái vùng bên giữa của cặp tiền cái vùng đỉnh cũ của cặp tiền đô la Mỹ Black qua đó là 102 chấm 5 202 chấm 8 và sẽ phản ứng ở quanh khu vực này đấy và những cái dữ liệu gần đây còn về dài hạn thì cặp tiền này hiện tại đang có một cái xu hướng là điều chỉnh điều chỉnh khi mà kết thúc cây nến tuần vừa rồi cho một cái cây nến đảo chiều hiện tại rất là mạnh ở quanh khu vực này rất là mạnh ở quanh khu vực này và những cái số liệu về những cuộc họp FOMC hay là về những cái dữ liệu về thông tin về bảng lương phi nông nghiệp hay tỷ lệ thất nghiệp hiện tại đang ủng hộ cho một cái xu hướng điều chỉnh tăng của cái đồng tiền đô la Mỹ này đấy và trong thời gian gần đây à, do ảnh hưởng của đô la Mỹ đã khiến cặp vàng có một cái nhịp giảm rất là mạnh giảm khá là mạnh hiện tại vàng đã giảm từ 1960 về lại quanh khu vực 1967 đâu đó khoảng 100 đô la Mỹ trên một ao và trong nhận định cuối tuần trước của em thì sau một cái nhịp giảm thì mọi người à, lưu ý khi mà chúng ta giao dịch này sau một cái nhịp tăng như thế này thì chắc chắn sẽ có một cái nhịp điều chỉnh thôi chắc chắn sẽ có một cái nhịp điều chỉnh thôi nhịp điều chỉnh à, để có thể Ờ, tiếp tục tăng nữa tiếp tục tăng nữa và trong ngắn hạn thì chúng ta có thể thấy là trong hai ngày vừa rồi trong hai ngày vừa rồi thì vàng à, trong hai ngày cuối tuần vừa rồi thì vàng giảm gần 100 đô thì tất nhiên là để vàng có thể tiếp tục giảm được nữa tiếp tục giảm được nữa thì giảm vàng chắc chắn sẽ có phải có một cái nhịp điều chỉnh lên là cái điều chắc chắn thì em đang kỳ vọng là vàng có thể quay lại test lại khu vực uh, 1900 này quanh khu vực 1900 và có thể tiếp tục đi xuống ờ, và cái kỳ vọng của em là vàng về lại quanh khu vực 18 1x đến 1800 và những cái cây đến ngày gần đây với cái lực mua hiện tại đang cho thấy là cái lực mua hiện tại đang khá là yếu đang khá là yếu đang khá là yếu thì vàng theo như em kỳ vọng thì vàng có thể về lại test lại cái vùng Fibo uh, 0.38 0.38 uh, và hiện tại đang phản ứng khá là mạnh ở quanh khu vực Fibo 0.236 đấy thì đây là cái vùng khá là nhạy cảm đấy thì chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay thì có tin uh, tỷ lệ thất nghiệp trong khung ngắn hạn hơn trong khung ngắn hạn hơn thì chúng ta có thể thấy rằng vàng hiện tại đang di chuyển trong một cái vùng uh, kênh giá tăng đấy vùng giá tăng vùng kênh giá tăng đang tích lũy trong cái vùng kênh giá tăng này đang tích lũy trong cái vùng kênh giá tăng này với cung H1 hiện tại bạn đang phản ứng khá là mạnh khá là mạnh ở cái khu vực 8586 tuy nhiên thì như em kỳ vọng thì vàng về kết lại cái vùng Fibo 0.38 sẽ là đẹp nhất và trong cái tiêu buổi tối ngày hôm nay sẽ là những cái tiêu <clears throat> tiêu chúng ta sẽ canh những cái vùng giá đẹp để sell và cái xu hướng hiện tại của vàng đó là cái xu hướng giảm cực kỳ là mạnh cái việc tăng từ 186x lên lại 1886 chỉ là một cái nhịp điều chỉnh trong một cái xu hướng giảm của vàng thôi khi mà cái trend ờ, khi mà cái trend tăng của vàng đã bị kiệt rồi trend tăng của vàng vàng đã bị giảm gãy rồi đấy, cái <clears throat> chân đăng của bà nó bị bẻ gãy rồi đấy cái lượng mua cực kỳ là yếu trong cái thời điểm hiện tại như trong buổi tối ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ canh xeo vàng canh xeo vàng ở những cái vùng 1894 đến 1895 em viết đây xeo vàng 1894 đến 1896 và vùng uh, ờ, 1898 đến 1902 đây là hai cái vùng mà em sẽ canh sell ở trong buổi tối ngày hôm nay đấy và với cái mô hình giá hiện tại thì vàng đang như sáng em có gửi một cái video về cái mô hình giá cho mọi người thì vàng có thể chạy theo như thế này đấy chạy theo như thế này phá quay lại test cái vùng này và tiếp tục đi xuống đấy trong cái thời điểm hiện tại với cái áp lực bán như thế này thì chúng ta không nên canh mua ở những cái vùng giá như là 70 60 60 thì vàng phá ở cái quanh khu vực này thì nó sẽ rất là à, cao tỷ lệ rất là cao sẽ có thể đi lại xuống 18 thấy và 1800 xa hơn là 1800 thì nhìn trong ngắn hạn trong ngắn hạn thì chúng ta có thể thấy rằng bốn cây nến gần đây bốn cây nến gần đây thì mọi người có thể cài thêm sell ờ, stop cho em ở quanh khu vực uh, đó là uh, 78 các mọi người nhá sell stop và cái điều trong buổi tối ngày hôm nay uh, chúng ta sẽ anh sell thôi anh sell luôn, anh sell luôn và cái kèo đầu tiên đó là sell stop ở quanh khu vực 78 và canh sell ở quanh khu vực uh, 94, 95 Các anh xe ở quanh khu vực 94, 95 và 1898 đến 1902 Đấy. Trong trường hợp mà vàng giảm tỷ lệ thất nghiệp chúng ta cùng xem tin nào với cái tin này với cái tin tỷ lệ thất nghiệp này thì vàng có thể đẩy lên lại đẩy lên lại mọi người nhé đẩy lên lại và chúng ta chờ chúng ta chờ cái vùng mà em đã uh, viết lên đây cho nên là ở vùng 1894 đến 1896 để chúng ta canh xem đấy thì theo một cái nhịp giảm như em kỳ vọng đó là một nhịp giảm 100 đô một ao của vàng thì em kỳ vọng vàng có thể về lại vùng uh, phản ứng vùng phục hồi đó là quanh quy mô 0.38 sẽ là cái vùng khá là đẹp đây cũng là cái vùng mà trước đó thị trường kéo lại rất là nhiều lần đây là khu vực mà trước đó thị trường giá uh, lại rất là nhiều lần giá lại rất là nhiều lần và thị trường đã bờ lách qua bờ lách qua đấy bờ lách qua thì đây đã là cái vùng hợp lưu cực kỳ là đẹp cực kỳ là đẹp để có thể mở những cái lệnh sell dài hạn <clears throat> đối với vàng đối với vàng khi này có vẻ chạy không khá là mạnh lắm nhưng mà với cái xu hướng hiện tại như trong buổi sáng em nhận định ngày hôm nay thì em đã nhận định cho mọi người đó là à, chúng ta không lên canh bai vàng ở cái thời điểm hiện tại nữa không lên canh bai vàng ở cái thời điểm hiện tại chúng ta chỉ canh những cái giá vùng giá đẹp à, vùng 9x vùng 1900 để chúng ta mở những cái lệnh à, bán vàng xuống cái lệnh bán vàng xuống đấy còn trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta không canh tai vàng nhé mọi người nhé không canh tai vàng không canh tai vàng chúng ta xem tin nào tin thì hiện tại đó là với cái tin đề nghị trợ cấp thất nghiệp này thì nó cũng chỉ cao hơn uh, dự báo một chút thôi xấu không quá là xấu không quá là xấu đã khiến thị trường nó chạy không quá là mạnh đấy thì có thể hiện tại vàng trong cái tuần này như em đã nhận định trong ờ, video cuối tuần rồi video cuối tuần rồi đấy thì đây là một cái tuần kỳ là tuyệt vời cực kỳ là tuyệt vời để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận khi mà ở trong một cái nhịp giảm mọi người thử ờ, suy nghĩ trong trading ấy thì không bao giờ vàng nó giảm một mặt như thế này cả đấy thì trong hai cái nhịp giảm khi mà tuần này uh, không có quá nhiều tin tức quan trọng gần như là không có một cái tin tức nào quan trọng thì có một cái nhịp giảm mạnh như thế này thì chắc chắn là thị trường có một cái nhịp lũy chắc chắn thì thị trường sẽ có một cái nhịp tích lũy và khi thị trường ấy khi thị trường ấy mà trong trường hợp mà vàng ấy mà phá cái vùng tích lũy này phá cái vùng tích lũy này đấy thì chắc chắn là vàng sẽ xuống lại cái vùng giá như là 182x đến 1800 1800 đấy khi mà đồng đô la Mỹ hiện tại về vĩ mô hay về uh, những cái dữ liệu về phi nông nghiệp cái dữ liệu về thất nghiệp trong thứ sáu vừa rồi ấy, hiện tại đang ủng hộ cho đô la Mỹ có một cái nhịp điều chỉnh đang ủng hộ cho cặp đô la Mỹ có một cái nhịp điều chỉnh đấy ủng hộ thì, thì uh, cặp đô la Mỹ này về nhìn về với những cái dữ liệu gần đây thì có thể đến lại những cái vùng cao hơn ít nhất đó là quanh khu vực 105.5 đến 106 thậm chí là lên được lại những cái vùng như là 107 108 về cặp đô la Mỹ này đấy thì cái điêu vàng ở đây có khá là nhiều anh chị vào sau thì uh, đây là cái điêu vàng đầu zoom em cho mọi người nhé đầu zoom cho mọi người đấy đây là cái view thì mọi người có thể cài những cái lệnh chờ nha mọi người nhé chúng ta không sell ở những cái vùng này chúng ta không sell ở những cái vùng 85 86 anh chiều có một anh anh hỏi em đó là à, à, có sell ở 85 86 không thì em sẽ không canh sell ở 85 86 tại vì sao tại vì ấy, mọi người nhìn thấy là mặc dù vàng họ đang tích lũy vàng nó đang tích lũy nhưng mà nhìn trong cái kênh giá này hiện tại chúng ta có thể ngắn hạn thì chúng ta có thể thấy một cái xu hướng tăng ở đây xu hướng tăng ngắn hạn ở đây xu hướng tăng ngắn hạn ở đây đấy khi mà những cái đỉnh sau đã uh, cao hơn những cái đỉnh trước cao hơn cái đỉnh trước thì cái vùng này cái vùng 85 86 đó là không phải là cái vùng giá quan trọng nhất đối với vàng trong cái thời gian gần đây cái vùng quan trọng nhất đối với vàng trong thời gian gần đây đó là cái vùng quanh 1898 này đến 1902 đấy thì em đang kỳ vọng đây cũng là cái vùng Fibo uh, Fibo 0.38 đấy với cái nhịp giảm thì vàng về lại hồi phản ứng ở quanh khu vực Fibo 0.28 đó là một cái vùng khá là ngắn đó là một cái vùng khá là ngắn để chúng ta có thể uh, mở lệnh mở lệnh sell đấy có thể chúng ta có thể hôm qua thì em có báo mọi người SEO 8586 8586 đúng không ạ đấy thì đây là kèo mà chúng ta sell phản ứng sell phản ứng đối với vàng khi mà vàng à, chạm lần đầu tiên nhưng mà ngay lập tức khi mà vàng ấy quay lại ở quanh khu vực 1870 ngay lập tức lên kết lại lên test lại cái khu vực uh, 1 1885 này đấy 885 này với những cái lực mua cực kỳ là mạnh như mọi người nhìn thấy với những lực mua cực kỳ là mạnh này. với những cái nến xanh cực kỳ là to này đấy thì vàng với cái lực hiện tại thì vàng rất dễ là phá uh, quanh khu vực 85 86 đấy khi mà vàng đã test lại rồi thì chúng ta không nên mua vàng không nên bán vàng ở quanh khu vực này nữa đấy. cái vùng chúng ta kỳ vọng đó là cái vùng uh, ờ, sell uh, ờ, đó là đến mùa chín công hai thì cái vùng nào thì mọi người có thể mở những cái lệnh sell giảm mở những cái lệnh sell giảm đấy đấy là về cái chiến uh, chiến lược vàng nha mọi người nhé đấy về cái chiến lược vàng còn một kèo liên quan đến USD hiện tại nhiều anh chị quan tâm đó là cái kèo GU này ta xem kèo GU này kèo GU kèo GU như mọi người nhìn thấy đó là tương tự thôi tương tự thôi U, USD DXY đang có một cái nhịp điều chỉnh về những cái vùng à, mà trước đó vài lấy qua thì giống vàng thôi giống vàng thôi thì trong một cái nhịp à, xu hướng trong một cái nhịp à, giảm trong một cái nhịp giảm trong một cái nhịp giảm của vũ kia mạnh ở đây kìa mạnh ở đây thì trong một tuần mà không có tin tức quan trọng không có tin tức quan trọng thì chắc chắn là GU sẽ có một cái nhịp hồi phục hồi phục bất cứ cặp nào cũng thế bất cứ cặp nào cũng thế khi nào mà nó phá được những cái vùng sideways khi mà có những cái tin tức mạnh tin tức quan trọng thì cái lực nó bắt đầu nó mới dồn vào để có thể phá được những cái vùng sideways và cái vùng chen tăng của GU ấy chen tăng của GU ấy thì mọi người có thể nhìn thấy là GU hiện tại đã bẻ chen tăng rồi bẻ chen tăng rồi thì trong ngày hôm nay ấy, em đã cho bài kèo EU EU à, hôm qua em đã cho bài kèo GU nhưng mà em không cho à, mọi người sell GU EU tại vì sao tại vì hiện tại trong một tuần không có tin tức với một cái nhịp giảm mạnh như thế này thì chắc chắn tất cả các cặp sẽ có một cái nhịp hồi phục chắc chắn tất cả các cặp sẽ có nhịp hồi phục thôi khi nào chúng ta canh sell đối với cái nhịp hồi phục đối với cái nhịp hồi phục có thể nó hồi phục về đây có thể nó hồi phục về đây đấy chúng ta không thể nào mà biết được là GU sẽ hồi phục về vùng nào hồi phục về vùng nào và tiếp tục giảm xuống đấy không thể biết được đúng không ta không thể biết được đấy thì chúng ta sẽ canh những cái vùng này canh những cái vùng này khi mà có những cái tín hiệu như khi mà những có cái dấu hiệu bằng những cái cây nến và những cái cây nến đảo chiều này nến xác nhận những cái cây nến công cụ hỗ trợ này đấy thì chúng ta mới có thể mở lệnh sell được đấy mặc dù mặc dù hiện tại cái chen tăng hiện tại nó đang bị bẻ gãy rồi cái chen tăng hiện tại đang bị bẻ gãy rồi nhưng mà không có gì chắc chắn một điều đó là nó có thể hồi phục lên đây nó bắt đầu tiếp tục giảm đúng không tiếp tục giảm khi mà mọi người mở một cái lệnh thì mọi người phải cần những cái yếu tố là nó ủng hộ cho chúng ta một cái lệnh đó ủng hộ cho chúng ta một cái lệnh đó đấy đấy thì mọi người có thể canh những cái vùng này để mọi người uh, sell cặp GU xuống và chúng ta có thể nhìn thấy trong ngắn hạn thì GU thì sao GU hiện tại trong ngắn hạn ấy thì có một cái mô hình hai đỉnh ở đây hai đỉnh ở đây và ở trên uh, em xóa như thế này đấy thì trong ngắn hạn gấu hiện tại có mô hình hai đỉnh ở đây đây mọi người nhìn thấy không đây là một đỉnh này đây là một đỉnh này đấy mà với cái lực đen như thế này thì chắc chắn gần như là gấu đang tạo một cái mô hình đó là vai đầu vai ở quanh khu vực này và có thể hình thành một cái vai phải ở quanh khu vực này đó là quanh khu vực 1.23 đến 1.22.8 đấy thì đây sẽ là một cái mô hình vai đầu vai mô hình vai đầu vai đấy thì mọi người có thể đó là có thể đó là uh, canh xem là uh, vùng này sẽ phản ứng như thế nào đấy phản ứng như thế nào thì nếu mà tạo mô hình vai đầu vai ở chỗ này uh, cho chúng ta những cái tín hiệu bán ở quanh khu vực này thì chúng ta sẽ mở những cái lệnh uh, sell dài mở những cái lệnh sell dài đối với GU đấy sell dài đối với GU khoảng từ 300 đến 400 pip Đấy, thì đến cái vùng này khi mà chúng ta có tín hiệu ở quanh khu vực 1.23 rồi 1.23 rồi thì đến cái vùng uh, chúng ta mở những cái lệnh sell ở quanh khu vực đấy uh, vùng ờ, vai phải này đấy thì đến quanh khu vực 19 1.195 1.12 thì chúng ta đã đạt target của chúng ta khoảng từ uh, hơn 200 pip đến 300 pip đây là cái chiến lược của GU có thể hình thành một cái vai phải ở bên này vai phải ở bên này đấy thì đến cái vùng này ấy, thì theo như cái mô hình vai đầu vai ấy, thì rất dễ là GU sẽ phá tiếp cái vùng này phá tiếp cái vùng hỗ trợ của GU phá tiếp cái vùng hỗ trợ của GU và quay trở lại test và tiếp tục đi xuống tiếp tục đi xuống theo đúng cái xu hướng hiện tại của cặp GU theo đúng cái xu hướng hiện tại của cặp GU đấy thì mọi người nếu mà có tín hiệu ở quanh khu vực này thì mọi người sẽ mở cái lệnh sell đến TB mọi người khoảng 250 đến 300 pip và chúng ta chốt ta ghép 1 phần 2 và rời SL về dương 100 đến 150 pip để mọi người tiếp tục gồng theo cái mô hình vai đầu vai này đấy và em đang kỳ vọng cái con GU ở đây có thể à, hình thành mô hình vai đầu vai đấy à, hiện tại thì có kết quả tít rồi anh ạ thì em như em đã nhận định từ đầu tuần thì tất cả những cái tin trong tuần này tất cả những cái tin trong tuần này gần như là nó sẽ không chạy quá là mạnh chạy không chạy quá là mạnh Đấy, thì đó là một cái lợi thế cực kỳ là tốt đó là những cái vùng giá chạy cực kỳ là đẹp vùng giá vui chạy đẹp Đấy, kiếm được rất là nhiều lợi nhuận như em đã thông báo từ đầu tuần rồi đầu tuần rồi thì tất cả những cái tin tuần này sẽ không có một cái tin nào chạy quá là mạnh đâu chạy quá là mạnh đâu thì gần như đây là sẽ là một cái nhịp hồi phục trong một cái xu hướng giảm thôi nhịp điều chỉnh trong một cái xu hướng giảm đấy xu hướng giảm thì về kèo LGU thì em vừa nhận định về tập GU nhé mọi người nhé có thể hình thành một cái vai phải ở bên này hình thành một cái vai phải ở bên này đấy thì chúng ta cho chín tín hiệu uh, bán ở quanh khu vực này và cái lệnh bán của chúng ta sẽ là lệnh bán dài chứ không phải lệnh bán ngắn nữa lệnh, lệnh scalp nữa đấy đấy là về cái kèo GU vàng lên 83 83 thì mọi người lưu ý cho em chúng ta canh xeo vàng ở quanh khu vực uh, ờ, 894 đến 96 và 1898 đến 1902 nhá cái vùng 85 86 mọi người không không uh, không bán vàng nhá không xeo vàng nhá mọi người nhá 85 86 mọi người không xeo vàng không xeo vàng chúng ta không canh mua vàng ở cái thời điểm hiện tại không canh mua vàng ở bất cứ giá nào ở cái thời điểm hiện tại có mua thì chúng ta chỉ mua phản ứng ở 185x thôi 85x thì chúng ta mua phản ứng luôn đấy còn là chúng ta sẽ canh những cái vùng giá cao để chúng ta bán vàng về lại quanh khu vực 1822 đến 1800 đấy về cái chiến lược vàng nhé mọi người nhá ta xem cặp EU này EU này đấy thì EU hiện tại thì cái trend tất cả các trend liên quan đến đằng sau là USD hiện tại đang bị bẻ gãy hết rồi đang bị bẻ gãy hết rồi thì đây hiện tại các tập này hiện tại đang là một cái xu hướng hồi phục của nó thôi xu hướng hồi phục của nó thôi thì chúng ta cũng không mai xem nào có những cái mùi đó nào đẹp đấy thì trong khung ngày ấy thì cặp EU đang có một cái xu hướng đi lên nhá à, có thể test lại quanh cái khu vực đó là 1.08 đây là cái khu vực mà chen trước cặp EU đã bẻ gãy bẻ gãy à, mọi người lưu ý cái chen hiện tại của cặp EU đang là một cái chen giảm rồi đang là một cái chen giảm chứ không phải là một cái chen tăng nữa chen tăng nữa đấy có tăng tuần này ấy, thì tất nhiên như em nói đầu du đó là một cái nhịp điều chỉnh của tất cả những cái cặp liên quan đến đằng sau là USD đấy thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu ở những cái vùng giá mà à, quan trọng những cái vùng hợp lưu những cái vùng đỉnh à, những cái vùng channel bị bẻ gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục canh bán dài hạn đối với những cái đồng à, đồng liên quan đằng sau là USD đấy EU thì chúng ta vẫn tiếp tục canh sell ở quanh khu vực 1.08 ờ, đến 1.08 400 nha mọi người nhá chờ tín hiệu ở quanh khu vực này thì chúng ta sẽ canh sell xuống <clears throat> còn vàng còn vàng thì những anh chị vào sau thì anh chị có thể uh, canh sell ở cái vùng 1894 đến 1896 và 1898 đến 1902 và tất cả những cái kèo liên quan đến đằng sau là USD uh, ờ, thì chúng ta sẽ canh bán dài hạn canh bán dài hạn nhé mọi người nhé chúng ta sẽ không canh mua ở bất cứ giá nào ở trong quanh khu vực 18 <clears throat> không canh mua dài hạn ở bất cứ giá nào ở trong quanh khu vực 18 uh, 18 này Đấy, 1008 <clears throat> này bất cứ một giá nào có mua thì chúng ta sẽ mua những cái vùng phản ứng ở ờ, những cái vùng phản ứng đầu ngày thôi những cái vùng phản ứng đầu ngày những cái vùng phản ứng quan trọng <clears throat> đó là 185x chúng ta mua phản ứng ngắn hạn mua scrap thôi đấy 182x chúng ta mua scalp tất cả những cái kèo mua sẽ là không là mua kèo mua dài hạn đấy khi mà đồng đô la mỹ phục hồi có cái dấu hiệu phục hồi mọi người thử để ý đồng đô la mỹ một chút <clears throat> để ý đồng đô la mỹ một chút khi mà những cái dữ liệu kinh tế gần đây đang cho thấy là đồng đô la mỹ phục hồi khi mà những cái dữ liệu cực kỳ là tốt cao gấp 3, gấp 4 lần dự báo thì điều này chứng tỏ cho nền kinh tế Mỹ hiện tại đang ở trên một cái đà phục hồi rồi đang đà phục hồi rồi và khi mà cái cặp tiền đô la Mỹ này khi mà kinh tế ổn định thì cặp tiền này sẽ tăng cực kỳ là mạnh sẽ tăng cực kỳ là mạnh nhé mọi người nhé tăng cực kỳ là mạnh đấy <laughs> thì mọi người có thể để ý một điều đó là khi mà cặp đô la Mỹ này cặp đô la Mỹ này về lại quanh khu vực 100 thì đã có một cái nhịp tăng cực kỳ là mạnh và không khỏi trường hợp là đô la Mỹ sẽ có một cái nhịp tăng mạnh lên quanh khu vực này nữa đã khiến cho những cái đồng uh, không phải là đô la Mỹ đã có một cái nhịp giảm cực kỳ là mạnh đấy thì chúng ta sẽ tất cả những cái kèo liên quan đến đằng sau là USD chúng ta sẽ canh uh, bán dài hạn canh bán dài hạn chứ chúng ta không canh mua ở cái thời điểm hiện tại đặc biệt là vàng có rất là nhiều anh chị muốn mua vàng ở thời điểm hiện tại nhưng mà đây không phải là cái giá đẹp không phải là cái giá đẹp để chúng ta mua mọi người có thể thấy một điều đó là thấy một điều đó là trong nhìn về tổng quan nhé em mở khung dài hạn nhé nhìn về tổng quan trong rất nhiều năm gần đây khi nào mà vàng lên lại được quanh khu vực 2000 khi nào mà vàng quanh lên lại quanh khu vực 2000 đầu tiên đó là năm 2021 là do dịch Covid uh, năm 2020 là do dịch Covid bùng nổ thì đã khiến cho vàng uh, tăng giá đúng không tăng vàng tăng giá và năm 2022 đấy thì là <clears throat> đã Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã khiến vàng tăng giá lên lại quanh khu vực mốc 2.000. Còn trong tất cả các năm không có năm nào là vàng lên lại được quanh khu vực 2.000 cả. Cao nhất đó là 196x đã bắt đầu giảm cực kỳ là sâu. Và vàng khi nào mà tăng giá khi uh, thứ nhất là liên quan đến khủng hoảng này, khủng hoảng chính trị này, chiến tranh này thì đã khiến vàng có thể tăng giá tăng giá mạnh liên quan mốc 2000 còn trong cái thời điểm hiện tại thì không có một cái động thái nào không có một cái động thái nào để có thể có vàng tăng mạnh lên được quanh khu vực 2000 cả đấy không có một động thái nào để vàng có thể tăng lên khu vực 2000 cả và cái nhịp tăng với cái nhịp tăng của vàng với cái nhịp tăng của vàng từ 1626 lên lại quanh mốc 1957 đó là nhịp tăng hơn 300 đô hơn 300 đô trên một ao đấy thì cái nhịp điều chỉnh với cây nến tuần mạnh như thế này mạnh như thế này thì càng chứng tỏ cho một điều đó là vàng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới và cái vị thế lệnh của chúng ta không nên giữ ở những cái vùng uh, <coughs> uh, giữ mai ở những cái vùng giá cao như thế này đấy. khi mà cái nhịp chốt lời mới chỉ bắt đầu thôi có người thử tưởng tượng mà xem vàng nó là một cái sản phẩm dự trữ đúng không một cái sản phẩm mua bán khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm gì đó khi mà chúng ta kinh doanh một cái sản phẩm gì đó đấy thì khi mà chúng ta có lời rồi có lời rồi thì tất nhiên sẽ có một cái hiện tượng chốt lời chúng ta bán đi để chúng ta có lãi đúng không có lãi thì trong một cái khoảng có lãi đấy <clears throat> khoảng à, bán đi đấy thì có những người mua ở giá thấp có những người mua ở giá thấp có những người mua ở giá ở quanh khu vực 1822 1822 thì 182 đấy thì khi mà với cái lực giảm như thế này thì khiến cho chúng ta có rơi vào cái trạng thái hoang mang rơi vào trạng thái hoang mang đúng không rơi vào trạng thái hoang mang thì chúng ta à, bắt đầu bán tháo bán tháo đã khiến cho những cái cặp vàng có thể một ngày nó giảm một nghìn bip là chuyện bình thường và nhìn chúng ta đo fibo ở đây đo fibo ở đây đo fibo ở đây cái nhịp tăng của vàng trong thời gian gần đây từ ba hơn 300 đô và về lại quanh khu vực uh, chốt lời ở 1863 1863 là cái nhịp giảm quá là ngắn đối với vàng nhịp giảm quá là ngắn đối với vàng đấy thì vàng như em kỳ vọng ít nhất là về lại quanh khu vực Fibo 0.38 này xa hơn nữa là Fibo 0.5 đó là 1792 đấy còn nếu mà những cái chính sách của Fed mà liên quan có động thái liên quan đến việc tăng lãi suất thì có thể vàng có tiếp tục giảm sâu nữa ở trong thời gian tới đấy còn đặc biệt mọi người lưu ý cho em ở cái quái khu vực 18 1800 này chúng ta không được mua vàng dài hạn ở quanh khu vực này nha mọi người nhá đấy là cái chiến lược vàng chiến lược vàng về dài hạn về dài hạn luôn cho mọi người đấy, chiến lược vàng về dài hạn luôn cho mọi người đấy vàng lên 86 87 rồi 86 87 rồi đấy thì chúng ta vẫn giữ cái kèo xeo vàng vẫn giữ cái kèo xeo vàng uh, như em ghi ở trên màn hình đây đấy ta vẫn giữ cái kèo xeo vàng nhá mọi người nhá đấy và chúng ta kể cả chúng ta không khớp lại ở ờ, cái vùng này thì chúng ta cũng không nên vội vàng làm gì cả chúng ta chờ và cái vùng mọi người cũng có thể bắt đầu giải dần từ 189x rồi 189x rồi 1892 94 92 94 mọi người cũng có thể vào test một những cái lệnh nhỏ và test những cái lệnh nhỏ rồi đấy và tất cả những cái kèo vàng bán vàng hiện tại là chúng ta giữ dài mọi người lưu ý cho em chúng ta giữ dài từ TB anh chị nào mà đủ tâm lý có thể gồng về 182x nha mọi người nhá đấy là cái chiến lược vàng chúng ta canh những cái vùng giá cao chúng ta bán dài hạn đối với vàng đấy, khi mà tín hiệu nó rõ quá rõ ràng như thế này rồi về vĩ mô về kinh tế của Mỹ về những cái dữ liệu gần đây nó quá rõ ràng rồi nó đã ủng hộ cho kèo vàng bán vàng của chúng ta đang quá nhiều lợi thế đấy thì đây đó là một cái cơ hội cho mọi người có thể ăn rất là dài ăn rất là nhiều ở trong cái cơ hội này các mọi người nhé đấy thì uh, vừa rồi đó là cái chiến lược vàng thì trong ngày hôm nay thì chúng ta tin của chúng ta chạy không quá là mạnh không quá là mạnh nên chúng ta không có kèo chiến nào thì mọi người vẫn giữ những cái vùng giá mà em vừa lưu ý cho mọi người có thể mở lại xem và em xin nhắc lại một lần nữa là trong vàng trong thời điểm này thì chúng ta sẽ canh bán dài hạn canh bán dài hạn và quanh khu vực 1.800 này thì chúng ta không nên mua dài hạn đối với vàng nhé mọi người nhé đấy vừa rồi là những cái chiến lược về những cặp tiền mà em uh, sẽ quan tâm trong thời gian trung hạn và dài hạn đấy thì anh chị nào uh, còn muốn em phân tích tập tiền nào không đấy thì hiện tại là trong tất cả những ờ, video những cái buổi zoom của em thì em sẽ đăng lên kênh YouTube channel của em nhé ờ, kênh YouTube của em thì mọi người có thể xem lại có rất là nhiều buổi thực chiến thì có rất là nhiều anh chị mới trong buổi zoom này đấy ờ, buổi zoom này thì mọi người có thể xem lại trên kênh channel của em dầu dầu như em phân tích rất nhiều tuần nay rồi dầu như em phân tích rất nhiều tuần nay rồi năm nay là một cái năm khủng hoảng về kinh tế một cái năm khủng hoảng về lạm phát thì giá năng lượng thì chắc chắn là sẽ leo thang thì trong tất cả những cái điêu dầu của em thì em đã báo mọi người là cứ về lại quanh khu vực 70 72 chờ tín hiệu mọi người múc lên và tất cả những cái kèo theo thì chúng ta sẽ không bán dầu ở thời điểm hiện tại khi mà nền kinh tế hiện tại vẫn chưa ổn định các mọi người nhá đấy là về cái kèo dầu theo dầu chúng ta sẽ canh chúng ta mua lên chúng ta sẽ canh chúng ta mua dầu lên và chúng ta mua được giá đẹp thì mua được giá có rất nhiều anh chị theo dõi zoom em tuần trước rồi đấy thì em đã báo mọi người mua dầu ở quanh 70 72 rồi đấy, có rất là nhiều anh chị có lợi nhuận ở thời điểm hiện tại rồi đấy thì nếu mà dầu có test lại quanh khu vực 70 72 chờ tín hiệu chúng ta lại múc mua dầu lên và chúng ta sẽ không canh bán ở cái thời điểm hiện tại đâu đấy đấy là cái kèo dầu đấy thì nếu mà không còn anh chị nào nữa thì em xin phép kết thúc buổi zoom ở đây thì anh chị nào có câu hỏi nào hay thắc mắc nào mà muốn em phân tích cặp nào thì mọi người inbox trực tiếp cho em hoặc là inbox cho người uh, giới thiệu anh chị vào cái buổi zoom này để mọi người uh, nhận được những cái chiến lược nhanh nhất và chính xác nhất nhé em cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối tốt lành và hy vọng là những cái kèo mà chúng ta đưa ra đều có lợi nhuận trong buổi tối ngày hôm nay và khớp được lệnh của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay Đấy, cảm ơn tất cả mọi người